cái độ chính xác và sự hiệu quả của nó mang lại rồi đúng không ạ và bác nào mà muốn trực tiếp test cái bộ hột này các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây còn nếu mà bác nào mà không thể lên thì bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em em sẽ tư vấn cho các bác sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này để cho các bác hiểu hơn về nó đầu tiên thì như em nói ạ bộ hột này hoàn toàn không tăng tích vậy nên bây giờ em sẽ thử tăng tích của nó đây trước tiên là em xem xét được dọi đèn các nhìn này đó hột trong chưa ạ như thế này là hột đã đủ tiêu chuẩn chưa bác các nhìn này đây hột trong bắt luôn được chưa ạ 100 đèn nó hơi bị chói nữa đây đây đó được chưa ạ và sau đây thì em à, xin phép được thử nam châm nam châm thì em sẽ thử cả nắp chén đĩa luôn là nè 500 nữa các bác nhá không hít được chưa ạ vừa rồi thì em đã thử xong cho các bác về cái phần tăng tích để các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi đi chơi mà không sợ đối với bộ hột này em khẳng định là bao các bác ăn thua trẻ hột hoàn toàn không tan các bác nhé và như vừa rồi lúc đầu em đã nói bộ hột tài xỉu 2020 này các bác có thể lắp chén tài chén xỉu đi đều 5 năm giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình đầu tiên em xin phép sẽ được lắc thử chén tài chén xỉu để cho các bác xem đây bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu tài xỉu tài được chưa ạ vừa rồi em đã lắc chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu cho các bác rồi đúng không ạ bây giờ em xin phép được giữ tài giữ xỉu đó các bác bây giờ đang ở tài đúng không ạ em xin phép được giữ tài này một tài hai tài các này các có thấy cặp nó lên nhiều không ạ cặp lên nhiều như thế này là nó chuẩn bị ra bão đúng không ạ ba tài bốn tài lại lên cặp 3 tiếp này các bác này chén này phản xuống xỉu mất rồi ạ tất nhiên là tài xỉu thì mình không thể tránh được chén phản rồi đúng không các bác chén này xỉu em sẽ cho lên tài tiếp em tiếp tục giữ tài tài em tiếp tục giữ tài tài tiếp này tài tiếp này được chưa ạ bây giờ tài rồi em sẽ xuống xỉu cho các bác xem một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này lại lên cặp bốn này năm xỉu này lên cặp nhất này sáu xỉu này cái này lên tài mất rồi phản rồi ạ à. là nhưng mà lên cặp năm này là tỷ lệ nó lên cặp nó chờ ra bão rất là nhiều đúng không ạ vừa rồi em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu và cũng gặp một số một à, một hai một hai chén phản tất nhiên là tài xỉu thì mình sẽ không thể tránh được chén phản rồi các bác nhá ngoài tài xỉu ra thì bên em còn cung cấp tất cả cái loại đồ chơi cờ bạc bịp các bác khi xem video nhớ nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà bên em đăng tải lên để các bác lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp đem về sòng sới mình chơi và video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau